It's so crowded. I'm scared of the crowd. Canadian National Exhibition, hoặc gọi tắt là CNE, là một trong những điểm vui chơi được trông chờ nhất vào mỗi dịp cuối hè ở Toronto. Đến với CNE, các bạn có thể gặp rất nhiều gian hàng đồ chơi khác nhau, ăn uống hoặc là mua sắm, thậm chí xem ca nhạc và triển lãm nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là nhiếp ảnh vẽ tranh nè. Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bước để có một trải nghiệm thật là thú vị ở CNE nha. Mình là Vicky và các bạn đang theo dõi Photo Space. Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất đó chính là lên kế hoạch thật là kỹ về vé và phương tiện mà bạn sẽ đi. Mình khuyên các bạn nên đi hoặc là sớm để trải nghiệm được hết những trò chơi và gian hàng ở đây nha. Shimmy out, shimmy sau khi đến nơi một cách hào hứng, bạn sẽ chuyển sang hoảng sợ vì thật sự nó rất là đông. Các bạn hãy tìm quầy hướng dẫn và lấy bản đồ để chắc chắn là mình không bị lạc nha tại vì ở đây rất là rộng đó. Bước tiếp theo cũng không hề kém phần quan trọng đâu nha các bạn hãy nạp năng lượng thật là nhiều để chuẩn bị cho một ngày thật là dài phía trước nạp năng lượng xong rồi thì vui chơi thôi các bạn có thể đi xem các gian hàng trò chơi trải nghiệm các cho cảm giác mạnh tại vì vào khoảng giờ này nó sẽ không quá đông chứ nếu các bạn chờ tới tối thì các bạn sẽ hối hận đó Taking over Sau khi chơi trò chơi, các bạn có thể hạ nhiệt bằng cách đi xem các triển lãm hoặc ghé qua nông trại. đặc biệt nhất của CNE lần này đó là có một cái triển lãm về lồng đèn rất là đẹp các bạn nhớ ghé qua nha điểm thú vị của cái triển lãm này đó là họ có hẳn một cái ứng dụng để bạn có thể xem hình ảnh chuyển động của những cái chiếc lồng đèn đó nhưng mà điện thoại của mình thì không có đủ pin để mà làm cho nên là mình đành phải xem kéo người khác thôi doesn't do it from the time you come in. Oh, it's only come twice with the app. Yeah. <laughs> Sau ngày vui chơi thật là năng động thì chúng ta đã đã mệt rồi phải không nè? CNE chỉ mở cửa tới ngày 2 tháng 9 thôi Nên nếu bạn nào chưa đi thì hãy tranh thủ trước khi kỳ nhập học bắt đầu mà đi đi nè Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi Đừng quên cho mình biết cảm nghĩ của bạn về video này ở comment phía dưới Và nhớ like, share video này nếu bạn thích Cảm ơn các bạn đã đón xem Mình vẫn yêu thương các bạn như mọi khi